thì cái giải đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay ta có giảng đó là 84415 thì ta có tổng 6 càng 4 cho tất cả anh em thì trong cái bảng lô tô chúng ta ngày hôm nay thì anh em đã thấy thì đầu 7 của chúng ta nổ quá trời rồi trong ngày hôm nay thì đầu một của chúng ta đã nổ con bạch thủ đề đó là con 15 cho tất cả anh em và anh em đã thấy thì lô hai nhảy của chúng ta ngày hôm nay ta về lô 57 về lô hai nhảy và kép 77 của chúng ta lô 8 đầu 8 của chúng ta trong cái bảng lô tô thì ta đã về con 83 đây về hai nhảy cho tất cả anh em cho ngày 18 tháng 12 2018 thì ngày hôm qua mình có công việc bận của gia đình nên mình không làm được video cho tất cả anh em được tham khảo cho ngày 18 tháng 12. Thì cũng mong rất mong anh chị em có thể thông cảm cho mình. Và bây giờ mình sẽ đi vào chỉ ở cầu đề và cầu lô cho tất cả anh em được tham khảo ở trên kênh chốt số 3 miền của mình cho ngày 19 tháng 12 2018 để cho tất cả anh em được tham khảo những con số bạch thủ lô và song thủ lô dàn đề chạm và bồ đề 20 số của mình ở trên kênh chốt số 3 miền của mình. Đầu tiên kênh chốt số 3 miền sẽ đi vào chỉ ở cầu đề cho tất cả anh em. Cầu đề chạm của chúng ta ngày mai gồm như sau. Thì cầu đề chạm của chúng ta ngày mai thì tôi sẽ chỉ cho anh em ở cầu này của chúng ta, cầu chảy chéo nha anh em. Ở đây ta có cầu chảy khá là thông. Thì ở đây ta có chạm 7 và chạm 3 thì ăn thẳng đây con 83 cho tất cả anh em. Và ở đây ta có chạm 7 và chạm 0 thì ờ, không bóng 5 thì ta được chạm 5 ở đây. Và ở đây ta có chạm 7 và chạm 8 thì 7 bóng 2 ta được chạm 2 ở đây liệu ngày mai ở đây tao có kép 22 liệu kép 22 có đủ đây cho tất cả anh em hay không ở đây tao có kép 22 thì tao có tổng 4 liệu con hai này của bóng thành con 7 hay hai giữ nguyên cho tất cả anh em thì uh, ngày mai của chúng ta thì ở đây tao có chạm hai cho tất cả anh em và ở đây tao có chạm 1 và chạm 7 thì ăn thẳng ở đây còn 19 cho tất cả anh em và ở đây tao có kép 77 thì ăn thẳng ở đây còn 14 ở đây tao có chạm 1 và chạm 0 liệu chạm 1 và chạm 0 và chạm 2 cho ngày mai có đủ cho tất cả anh em trong kênh chốt số bài mình của mình hay không đó là câu đề chạm của chúng ta tôi sẽ chỉ cho anh em ở trên kênh và lát nữa tôi sẽ bắt cho anh em cái bộ dàn đề chạm và bộ đề 20 số để anh em có thể được tham khảo ở trên kênh chốt số bài mình của mình và bây giờ tôi sẽ đi vào chỉ cho anh em thêm một cái cầu của chúng ta đó là cầu đề câu đề chạm của chúng ta như sau thì anh em thấy cái trả đặc biệt của chúng ta ngày 18 tháng 12 2018 thì ta là nổ con bạch thủ đề đó là con 15 và càng nó là càng 4 thì ta có tổng 6 càng 4 cho tất cả anh em Thế anh em thấy ở câu này của chúng ta chảy là khá là thông. Thì đây ta có chạm 3 và chạm 5 thì tan tan được bóng âm. Thì à, tan được bóng âm thì tan được chạm 9 ở đây. Và ở đây ta có chạm 6 và chạm 7 thì ăn thẳng đây còn 17. Nhiều ngày mai ở đây ta có chạm 1 và chạm 7 cho tất cả anh em hay không? Và ở bên này ta cũng thế. Thì ở đây ta có chạm 6 và chạm 7 thì 6 bóng 1 thì tan được chạm 1 ở đây. Liệu ngày mai ở đây ta chạm 9 và chạm 1 liệu con 9 này có bóng thành công 4 và ăn thẳng xuống cho tất cả anh em hay không? đó câu đề chạm của chúng ta cho ngày mai cho tất cả anh em được tham khảo trên kênh chốt số ba miền của mình và anh em để ý nhá ở câu này của chúng ta đầu tuần của chúng ta ngày 10, mùng 10 tháng 12 2018 thì ta đã nổ con bạch thủ đề đó là con 41 thì sang đến ngày 11 tháng 12 2018 thì bạch thủ đề của chúng ta đã nổ con 91 ở đây và con một nó thẳng ở đây cho tất cả anh em thì à, ở đây 41 thì một làm đuôi thì ăn thẳng đây làm đuôi và 4 bóng 9 thì ta được chạm 9 và bạch thủ đề con 91 ở đây. Và tiếp theo đó sang ngày 12 tháng 12 2018 thì bạch thủ đề của chúng ta lại tiếp tục nổ con 40 ở đây cho tất cả anh em. Thì anh em để ý ở đây nhé. Đầu tuần của chúng ta ngày 17 tháng 12 2018 thì ở đây bạch thủ đề của chúng ta là nổ con 65 ở đây. Thì sang đến ngày 18 tháng 12 năm 2018 thì con 5 là tiếp tục làm đuôi cho tất cả anh em và bạch thủ đề của chúng ta ta là nổ con 15 ở đây. Liệu ngày mai ở đây chạm sáu của chúng ta có ăn được ở đây không cho ăn cho ngày mai ngày 19 tháng 12 2018 hay không đó câu đề chạm của chúng ta ăn khá là thông cho tất cả anh em 41 thì sang 91 91 thì sang 40 liệu ngày mai ở đây của chúng ta 65 sang 15 liệu ngày mai đầu chạm sáu của chúng ta có nổ cho tất cả anh em hay không đó câu đề chạm của chúng ta cho ngày mai cho tất cả anh em được tham khảo trên kênh chốt số ba mệnh của mình và nối tiếp theo nữa tôi chỉ cho anh em mỗi cầu đó câu chạm của chúng ta cho ngày mai thì anh em thấy cầu chạm của chúng ta ngày 16 tháng 12 2018 thì ở đây ta có chạm 8 và chạm 6 thì lên đến ngày 17 tháng 12 thì ta được chạm 6 ở đây. Và ở đây ta ngày 17 tháng 12 2018 thì ở đây ta có chạm 1 và chạm 3 bắt cầu chạm cho ngày 18 tháng 12 thì bắt cầu chạm cho ngày 18 tháng 12 thì ta được chạm một ở đây cho tất cả anh em thì chạm 1 và chạm 3 thì ta được chạm một ở đây liệu ngày mai của chúng ta cho ngày mai thì câu chạm của chúng ta chảy khá là thông thì ở đây ngày mai ta có chạm 9 và chạm 7 cho tất cả anh em liệu chạm 9 và chạm 7 cho ngày mai có nổi cho tất cả anh em ở trên kênh hay không đó là câu đề chạm của chúng ta và lát nữa tôi sẽ à, chọn lọc ra cho tất cả anh em và bắt cho anh em cái bộ dàn đề chạm và cái bộ dàn đề 20 số để cho tất cả anh em được tham khảo trên kênh chốt số bán miền của mình và bây giờ mình sẽ đi vào chỉ cho anh em chỉ cho anh em ở cái cầu bạch thủ lô và song thủ lô của chúng ta thì thường ngày mình làm cái video cho tất cả anh em thì mình thường mình bắt ở cầu khác hơn thì ngày hôm nay mình bắt ở cầu này cho tất cả anh em thì bắt ở cầu này thì à, anh em đã thấy tôi sẽ chỉ cho anh em ấy cầu của chúng ta thì cầu uh, chạm ờ, bạch thủ lô và song thủ lô của chúng ta chạy cũng khá là thông cho tất cả anh em nhé thì tôi sẽ lấy ở giải 5 anh em đợi mình một chút nhé tôi sẽ lấy giải 5 bầu thứ sáu con số cuối cùng đó là con 1 ta sẽ ghép với lại giải 7 bổ thứ nhất à xin lỗi anh em ta sẽ ghép với lại giải 7 bổ cuối cùng con số cuối cùng đó là con 0 thì tao cặp 0110 thì 0110 thì lên đến ngày 18 tháng 12 2018 thì anh em đã thấy ta chiến thắng được con 01 và 10 đây cho tất cả anh em thì liệu ngày mai cầu bạch thủ lô của chúng ta chạy khá là thông thì tôi vẫn tiếp tục tôi bắt cho anh em tôi sẽ lấy giải 5 bổ thứ nhất à xin lỗi anh em tôi sẽ lấy giải 5 bổ thứ sáu con số cuối cùng đó là con 9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 Giải ba bầu thứ nhất con số đầu tiên đó là con 3. Ta sẽ ghép với lại giải ba bầu thứ ba con số thứ tư đó là con 9 thì ta có cặp 3993. Thì lên đến ngày 18 tháng 12 2018 thì xin chúc mừng tất cả các anh chị em đã chiến thắng được con 39 ở đây cho tất cả anh em. Liệu ngày mai của chúng ta cầu xong thủ lô của chúng ta chạy khá là thông thì ở đây ta vẫn tiếp tục lấy ở giải ba bộ thứ nhất con số đầu tiên đó là con 2 ta sẽ ghép với lại giải ba bộ thứ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 và bây giờ tôi sẽ đi vào chốt số cho ngày 19 tháng 12 2018 Tôi sẽ dự đoán số số miền Bắc cho tất cả anh em Và bắt cho anh em con bạch thủ lô của chúng ta cho ngày mai đó là con 69 Ta sẽ lót con 96 cho tất cả anh em Còn về sau thủ lô của chúng ta Tôi sẽ bắt cho anh em đó là cặp 2772 Gian đề chạm của chúng ta cho ngày mai gồm như sau Thì ở đây tôi sẽ in màu đỏ lên đây cho tất cả anh em Đó là cầu bạch thủ lô và song thủ lô của chúng ta còn cái bộ dàn đề chạm của chúng ta cho ngày mai tôi sẽ bắt cho anh em gồm những chạm 7 chạm 2 và chạm 9 cho tất cả anh em đó câu đề chạm của chúng ta cho ngày mai ở trên kênh chốt số 3 mình của mình và bây giờ mình sẽ đi vào đưa lên cái bộ dàn đề cho 20 số cho tất cả anh em được tham khảo cho ngày mai đầu tiên tôi sẽ bắt cho anh em nó 0660 060 797 272 575